xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhâm kính Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của em Like Market Nhôm Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Chào mừng anh em quay lại với ờ, kênh video Thì ờ, em sẽ giới thiệu đến anh em về cách để anh em có thể đó là chọn cho mình được ở những cái con máy file đốn và con máy nén ký làm cách nào để ờ, chúng ta có thể lựa chọn được những cái dòng sản phẩm phù hợp và chất lượng để chúng ta đưa về sử dụng ờ, và nó phù hợp với cái mức ờ, giá thành giá tiền mà chúng ta đã bỏ ra trong video hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách chọn máy file đồ đố và máy nén khí và để anh em uh, hiểu rõ hơn thì uh, ngay bây giờ em sẽ đi uh, chi tiết về uh, cách chọn máy để anh em có thể được nắm rõ và anh em có thể thấy ở trên uh, uh, màn hình của chúng ta hiện tại đang là một con uh, máy vai đầu đố và một con máy nén khí thì hai dòng sản phẩm này đều uh, thuộc uh, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam uh, và um, đây thì em uh, sẽ hướng dẫn anh em cách uh, chọn cho mình uh, những cái con máy vai đố mà thông dụng bây giờ chúng ta nên sử dụng thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đó là giải quyết được ờ, cái công việc nó nhanh hơn và máy thì sẽ hoạt động bền và ổn định hơn cái thứ nhất đó là trên ờ, thị trường hiện tại mọi người đang ưa chuộng cái dòng máy sản phẩm đó là uh, thân to tức là hệ thống bàn điều khiển được uh, tích hợp ở phía trên để khi mà chúng ta trong quá trình uh, làm việc ấy thì chúng ta sẽ dễ dàng uh, điều khiển không cần phải đó là uh, phải tốn thời gian để mà di chuyển đến hệ thống bàn điều khiển ở phía bên dưới thì hiện tại một con máy pha đầu đố hiện tại đang được uh, tích hợp uh, bảng điều khiển ở phía bên trên và cái thứ hai ờ, khi anh em ờ, chọn mua thì chúng ta sẽ để ý cái hệ thống mặt bích đỡ nhôm mặt bích thép được thiết kế nó sẽ được ờ, thiết kế to và dày hơn và nó được đó là hoàn toàn đó là thép nguyên tấm chứ không phải là những cái mảnh thép chấp vá thì như thế này nó sẽ đảm bảo là giữ được chắc chắn thanh nhôm và thanh nhôm nó sẽ bằng phẳng và không có bị tình trạng đó là bị kê nhôm nên anh em có thể quan sát kỹ và hệ thống bích tông kẹp của máy thì anh em sẽ lựa chọn những cái hệ thống bích tông kẹp nó sẽ khỏe hơn và nó sẽ gồm à, bao gồm những ba bích tông kẹp nhôm à, với những bích tông kẹp trên và bích tông kẹp ngang giúp giữ cho thanh nhôm thật là chắc chắn và cái thứ hai à, và cái tiếp theo thì à, khi chúng ta lựa chọn những dòng sản phẩm hiện tại thì máy những cái dòng máy cải tiến của năm 2020 bây giờ nó sẽ tích hợp cho mình đó là à, vừa thay dao nhanh vừa căng dao nhanh à, để anh em có thể là tiết kiệm được cái à, thời gian mà khi chúng ta thay dao chúng ta làm việc thì những con dao này chúng ta sẽ thay như thế nào tức là chúng ta sẽ thay hoàn toàn ở trên bàn điều khiển đây là anh em có thể là quan sát là bàn, bàn điều khiển thì ờ, được ờ, việt hóa nên là chúng ta dễ dàng đó là ờ, xem và thực hiện đây là nút là thay dao nhanh chúng ta chỉ cần thực hiện thao tác đó là bật công tắc này thì cái cửa dao ở trên đây nó sẽ được đẩy lên và lúc đó thì chúng ta chỉ cần việc là nhấc những cái cử này ra và chúng ta bỏ những cái con dao mà chúng ta đã căng sẵn đã lắp sẵn à, được đặt ở phía bên trên đây như anh em đang nhìn thấy được đặt ở phía bên trên như anh em đang nhìn thấy hoặc là anh em sẽ lắp sẵn nó vào những cái cử ở phía dưới này đấy đây là những cái uh, cử để anh em có thể là để dao thì chúng ta chỉ cần uh, uh, chuẩn bị đầy đủ thì chúng ta bật công tắc thay dao nhanh sau đó chúng ta bỏ dao vào uh, và chúng ta khóa cái công tắc này lại thế là xong à, chúng ta đã thay dao việc thay dao chỉ diễn ra trong vòng từ 5 đến 7 giây thôi tùy thuộc vào cái ờ, số lượng dao anh em đã lắp đặt sẵn và cái thứ hai đó là khóa cử đố tức là khi anh em chọn được cho mình những cái cử của những cây nhôm mỗi cây nhôm sẽ có những cái cử đố nhôm khác nhau à, việt pháp khác bma khác hay sinh pha khác thì anh em chọn cho mình những cái cử phù hợp do đó chúng ta cũng chỉ cần việc đó là bật công tắc khóa cử như thế này thì cái cử này sẽ được giữ lại rất là chắc chắn nó không có bị xê dịch thì khi đó anh em chỉ cần việc đó là đặt thanh nhôm vào đúng cái cử mà chúng ta mong muốn sau đó chúng ta sẽ tiến hành phai đây ví dụ như anh em chọn cử như thế này và bỏ dao vào chúng ta chỉ cần ờ, thực hiện những thao tác và chúng ta tiến hành phai ờ, nhôm và diễn ra rất là nhanh chóng đây anh em có thể ờ, nhìn đây là mặt cắt của thành phẩm và bên em à, tiến hành à, pha thử cho khách hàng khi mà khách hàng đến à, test máy tại công ty Factor đây mặt cắt rất là đẹp và đường phai rất là chuẩn rất là mịn đây là phai chưa có được ở ờ, phun dầu ờ, nhưng mà mặt cắt vẫn rất là đẹp anh em nha Và anh em lưu ý đó là khi à, chúng ta lựa chọn hệ thống máy phai ấy, thì à, hiện tại trên thị trường nó có loại máy phai đó là không có bích tông dầu và máy phai có bích tông dầu thì uh, sản phẩm anh em có thể thấy đây là uh, bích tông dầu thì bích tông dầu trong máy phai nó sẽ giúp đó là ổn định cái lượng lưỡi cắt uh, khi chúng ta tiến hành phai nhôm thì cái ờ, đường lưỡi nó khi nó di chuyển ấy nó sẽ không có bị tình trạng ờ, rung lắc nó sẽ giúp cho cái đường ờ, lưỡi cắt của chúng ta nó sẽ được mịn hơn ngọt hơn và đây là khoang điện à, điện của máy thì được bố trí rất là gọn với cục chống đạo pha cầu chì áp tổng và các dây điện thì sẽ được làm hoàn toàn đó là dây điện loại đồng điều này thì nó sẽ giúp anh em rất là an toàn trong quá trình sử dụng và Ờ, đảm bảo cái sản phẩm của mình nó được ờ, ổn định hơn Anh em nào muốn được ờ, biết chi tiết hơn về các dòng sản phẩm của công ty Factor thì có thể liên lạc cho em like qua số điện thoại phía bên trên màn hình anh em nha 0787 291 188 Và anh em có thể đến tổng kho của công ty Factor ở tại Bến Xe Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Hoặc là ở khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và tiếp theo đây là sản phẩm ờ, máy nén khí thì máy nén khí anh em đang được quan sát đây là máy nén khí ờ, mang thương hiệu ờ, Puma của Đài Loan và sử dụng hệ thống motor đó là Hitachi công nghệ của Nhật Bản thì máy nén khí này đang là máy nén khí 300 lít nó sẽ cung cấp đầy đủ các lượng khí nén cho các máy móc hoạt động như là máy cắt nhôm hai đầu hoặc là máy ép góc, máy pha đố, máy đột dập thì con máy nén khí này có nhiệm vụ cung cấp lượng khí nén và anh em uh, quan sát đây là đồng hồ thì đồng hồ này nó sẽ uh, giúp anh em kiểm soát được cái lượng uh, khí nén đang bơm vào nó là có đủ hay không để cho máy của mình hoạt động và đây là cái bình để chúng ta đổ dầu vào đổ dầu vào để cho cái quá trình hoạt động của máy nó sẽ êm hơn tăng tuổi thọ cho máy và con máy này hiện tại thì à, nó có một đầu nạp và hai đầu bò với công suất là 5,5 HP công suất rất là lớn à, giúp anh em có thể là làm việc à, ổn định hơn và lượng chi niên được chứa nhiều hơn và nạp cũng nhanh hơn và ngoài những cái dòng sản phẩm à, như là máy phai đố máy nén khí thì công ty Factor Việt Nam còn cung cấp ờ, tất cả các loại máy ờ, như là máy ép góc, máy cắt nhôm hai đầu, máy đột dập, ờ, máy phai khóa. Và anh em nào muốn biết thêm thông tin về các dòng sản phẩm thì cứ liên lạc qua số điện thoại như em đã chia sẻ ban nãy cũng như là anh em có thể đến tổng kho của công ty Factor anh em nhé. Và xin cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng công ty Factor trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.